Tả quang cảnh sân trường giờ ra chơi kênh tài liệu 365 sưu tập và xin gửi tới bạn học sinh tham khảo dưới đây là một số bài văn mẫu hay chất lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 1 Trên bục giảng thầy giáo dạy toán đang say sưa trình bày cách giải một bài toán. Những cặp mắt tròn xoe chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ, như sợ mình sẽ quên mất lời thầy nói. Trên sân trường hàng cây đu đưa mình theo từng cơn gió mát, những chú chim chích chòe véo von hát những bài ca riêng của mình trong lúc đó tiếng trống trường vang lên rộn rã tùng tùng tùng trong những cửa lớp từng đoàn học sinh chạy ra sân chơi như đàn ong vỡ tổ những khuôn mặt dạng người hạnh phúc vì vừa chấm dứt một giờ học căng thẳng tốn nhiều chất xám khoảng sân trường im ắng lúc trước giờ huyên náo trở lại những bạn học sinh nam thì chơi trò đuổi bắt rượt nhau chạy ầm ĩ khắp sân trường một nhóm bạn khác thì chơi đá bóng những quả bóng bay lên văng xuống thi nhau tranh cướp bay hết chân người này đến chân người khác chỗ gần gốc cây bàng nơi có nhiều bóng mát tỏa xuống một nhóm bạn nữ đang chơi nhảy dây cái dây chun xanh đỏ được nối dài buộc chặt căng lên cao cho các bạn nhảy qua những bím tóc đuôi gà của các bạn tung lên tung xuống theo từng cú nhảy khiến em liên tưởng tới cái đuôi của con ngựa chiến lúc nào cũng lúc lắc kiêu căng nhưng đáng yêu vô cùng một nhóm bạn nữ khác hiền hòa hơn thì đang tụm lại với nhau cùng đọc chung một cuốn truyện tranh hay một cuốn truyện cổ tích nào đó những cái đầu trụm vào nhau tròn mắt rồi lại xúc xích cười khúc khích trông thật dễ thương trên những hàng cây phượng những chú chim vẫn đang ca bài ca líu lo của mình những khúc hát mà người nghe chẳng hiểu chúng đang hót điều gì nhưng cũng cảm thấy vui tai và vô cùng thích thú những lời ca của chúng khiến trái tim con người cảm thấy hân hoan yêu đời tràn đầy nhựa sống những cơn gió thổi qua làm những chiếc lá bàng rơi xuống sân trường vàng nắng ánh lên một màu xanh vô cùng tươi đẹp giờ ra chơi là những giây phút giải lao vô cùng hiệu quả có ích với những bạn học sinh như tôi nó giúp cho chúng tôi giải tỏa những mệt mỏi sau một tiết học tập trung căng thẳng là những giờ phút để bạn bè gần gũi nhau hơn trong những trò chơi thắt chặt tình bạn và hiểu rõ giá trị của kênh tài liệu 365 sưu tập và xin gửi tới bạn học sinh tham khảo dưới đây là một số bài văn mẫu hay chất lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 2. Nhanh thật đấy, loáng một cái cũng đã đến cuối tiết 2 rồi, mà sao sân trường im mắng quá ngoài kia chỉ nghe thấy âm thanh vi vu của gió líu lo của chim với tiếng lá cây xào xạc mà thôi bỗng tùng tùng tùng ba hồi trống vang lên làm âm thanh im ắng ấy biến đâu mất và thay vào đó là tiếng nói tiếng cười tiếng hò reo khắp sân trường từ mọi cửa lớp học sinh thi nhau ùa ra sân như những dòng thác đổ sân trường lúc trước rộng là thế mà bây giờ như hẹp lại bởi những tiếng cười đùa tiếng bước chân chạy nhảy vui vẻ của các bạn học sinh màu đen của những mái đầu học trò, màu xanh gì của lá cây, màu trắng của áo đồng phục và cả màu khăn đỏ của các bạn đội viên nữa. Tất cả những màu sắc ấy hòa quyện lại với nhau thành một vườn hoa đầy màu sắc, rực rỡ dưới ánh nắng ấm áp mùa thu. Có mấy nhóm trời đã xác định được chỗ của mình rồi đấy. Dưới tán lá xanh mát của cây đa này là trò nhảy dây của các bạn gái, còn dưới gốc phượng có từng chùm hoa đỏ rực kia là chỗ bắn bi của các bạn trai. Ồ còn nhóm kéo co kia khôn thật xí ngay được một chỗ vừa rộng rãi lại mát mẻ ở dưới gốc hàng dừa. Xem ra mỗi trò chơi đều có cái hay, cái vui riêng của nó nhưng vui và sôi nổi nhất trong các nhóm chơi vẫn là trò kéo co, trông xem trọng tài là ai mà oai thế nhỉ? À, đó là trang cô bạn HC với tôi đây mà. Nào cả hai đội đã sẵn sàng rồi trọng tài thổi còi đi chứ huýt tiếng còi của trọng tài vang lên báo hiệu cuộc chơi đã bắt đầu. Zota, Zota, cả hai đội đều cố sức kéo, chắc là mệt lắm nên bạn nào mặt cũng đỏ bừng mồ hôi thì chảy ròng ròng. Xung quanh đó các bạn cũng cổ vũ rất nhiệt tình, hiếu cố lên, thắng cố lên. Hiệp này xem ra có vẻ gay go, chưa đội nào phân thắng bại thì bỗng một tiếng hò reo lên, hú, hú, hoan hô, hiếu thắng rồi, cứ lắm. Tiếng reo hò đó làm ấn định tỷ số 1, không nghiêng về đội anh chàng hiếu đang vui mừng cười toe toét. Ngay gần đó là trò chơi nhảy dây của các bạn gái cũng vui không kém. Vòng này là ba bạn, Thảo, Hiền, Lê Thi với nhau. Trà bàn này có vẻ gai go nhỉ vì cả ba bạn đều là những tay nhảy cử trong lớp. Trông các bạn nhảy siêu thật, chân thoăn thoát, tay đưa dây nhánh vèo vèo, chỉ nghe thấy tiếng dây vun vút chứ chẳng thấy dây và chân đâu cả. Vật, vâng, vật, vâng, cả hai bạn Hiền Lê nhảy siêu thế mà bây giờ cũng bị loại và còn mình thảo xứng với chức vô địch mà thôi. Bỗng tôi nghe thấy tiếng bắn đi đạt, cho Nam thua đi nhìn sang thì mới biết đạt và Nam đang bắn bi. Nhìn kìa, điệu bộ của Nam trông đến là buồn cười, xoa xoa bi này lại còn hà bi nữa chứ, lợi dụng lúc Nam sơ hở Đạt đặt bi xuống và cạch thế là Đạt thắng rồi. Lúc này Đạt mới bảo Nam đang ngắm các bạn gái này, tớ thắng rồi. Nghe Đạt nói Nam tức lắm định trả thù nhưng bỗng tùng, tùng, tùng, ba hồi trống vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã hết. Chúng em xếp hàng dạ rồi vâng, vào lớp trả lại sự giờ ra chơi kênh tài liệu 365 siêu tập và xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay chép lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 3 Thông thường cứ sau hai tiết mỗi buổi học là đến giờ giải lao. Sáng nay cũng vậy. Một hồi trống vang lên rỗng rạc, tùng, tùng, tùng. Tiếng trống giòn giã ngân lên như một âm thanh quen thuộc, nhưng sao náo nức đến thế? Tiếng trống xua đi nỗi căng thẳng mệt nhọc sau 2 giờ miệt mài học tập, Sân trường mấy phút trước rộng và yên tĩnh vậy mà chưa đầy 3 phút sau không gian như co hẹp lại, không còn đủ sức chưa tiếng ồn ào và hàng trăm bước chân chạy nhảy. Từ các phòng học, những cánh đồng phục màu mây ảo da trắng như những dòng thác đang chảy. Mấy tốc nam đá cầu nhanh chóng dàn thế trận, ở khoảng trống không có bóng cây, miệng ý ới gọi nhau. Những quả cầu xanh, đỏ, trắng bay qua bay lại, rồi bỗng vút lên trên không, treo lịm như những cánh hoa sao độ bay trong gió. Nhiều bạn nữ chơi trò nhảy đây đang lướt qua các vòng dây một cách nhịp nhàng trông thật đẹp mắt. Quanh mấy gốc phượng vĩ, từng tốp bạn nám, bạn nữ chơi trò đuổi bắt. Mồ hôi đổ ra, đôi má đỏ bừng, tóc bết xuống chán, xuống mặt. Số bạn thích đủ túm tụng kể chuyện tiếu lâm, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhiều đôi bạn dắt tay en tao đi đi, lại lại, nhỏ to trò chuyện, Vài bạn còn ra tận hàng rào tìm người bán ô mai chua, xấu dâm, nhấm nháp cho đỡ buồn miệng. Tuy vậy, cũng có một vài nhóm bạn thì lại trụng đầu vào nhau tranh luận một bài toán hay, một câu tiếng Việt khó chưa tìm ra đáp số, lời giải, một vài bạn ngồi dưới ý máy hiền ôn lại bài cho tiết học sắp tới, có bạn đứng tựa cửa sổ nhìn ngắm mọi người đùa chơi vui vẻ trên sân trường, có bạn lại say sưa ngắm bầu trời và những đám mây trắng đang lững lờ trôi trên nền trời cao xanh vời vợi, rồi lắng tai nghe những tiếng chim líu díu trên vòm cây. Trên hành lang lớp học, các thầy cô giáo đưa mắt nhìn lũ trẻ chơi đùa, nét mặt tràn đầy niềm phấn khởi. Hẳn các thầy cô cũng đang vui cùng niềm vui tưng bừng của trẻ thơ. Một nhịp trống trang nghiêm bỗng vang lên, như có phép thần mầu nhiệm, Chúng em răm rắp xếp hàng lần lượt vào lớp mình, trả lại sân trường không khí yên tĩnh của nó. Tả quang cảnh ra chơi ở sân trường em, bài làm ba. Tùng, tùng, tùng, một hồi trống ngắn vang lên báo hiệu đã đến giờ ra chơi sau tiết 2. Từ các cửa lớp, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Sân trường đang vắng vẻ, lặng lẽ, phút chốc đã rộn rã tiếng nói tiếng cười của mấy trăm học sinh đang tung tăng chạy nhảy. Một hồi trống dài thôi thúc, báo hiệu tiết mục thể dục giữa giờ bắt đầu. Chúng em nhanh nhẹn xếp thành hàng đúng theo vị trí quen thuộc, mỗi người cách nhau một sải tay. Theo tiếng trống, từng động tác được thực hiện nhịp nhàng đều đặn. Những tấm thân mềm mại quay trái, quay phải và bao gương mặt hồn nhiên tươi roi rơi ánh nắng mai. Khỏe, khỏe. Tiếng hô đồng thanh vang động cả sân trường làm cho mấy chú chim sâu, chim sẻ sợ hãi bay vút lên cao. Tiếp sau đó là giờ chơi của chúng em. Mỗi nhóm tìm đến một góc sân để chơi những trò quen thuộc như nhảy dây, đuổi bắt, kéo co. Dưới gốc cây bằng già, bốn bạn nữ Thu, Ngọc, Lan, hương đang trụng dầu vào nhau, không biết kể chuyện gì mà cùng cười xúc xích. Cách đó không xa, top nam lớp 6C đá cầu. Trái cầu làm bằng những vòng cao su tròn nhiều màu, ở giữa cắm mấy chiếc lông ngỗng trắng, vun vút bay đi bay lại. Tiếng bàn tán nổi lên, xen lẫn tiếng cười nói thật là vui nhộn, ồn ào nhất là đám kéo co. Mỗi bên có tới hàng chục người, người này ôm ngang lưng người khác. Đứng đầu hai bên là Nam và Đức, hai bạn đều to khỏe ngang nhau. Sau tiếng hô rộng rạc của trọng tài hoàng, hai bên cong lưng, xoãi chân, bậm môi, ra sức kéo. Một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Bất chợt, Nam buông tay làm cho các bạn té ngửa, nằm chồng lên nhau ngổn ngang dưới đất. Những chàng vỗ tay, reo hồ vang động. Giờ chơi trôi qua nhanh chóng. Tiếng trông báo giờ vào học đã điểm. Chúng em nhanh nhẹn trở về lớp, gương mặt ai nấy đều thoát lên vẻ vui tươi, dạng dỡ thật đáng yêu. Thời gian ra chơi tuy ngắn nhưng đã đem lại cho chúng em sự thoải mái về mặt thể chất và tinh thần để chúng em tiếp tục giờ ra chơi kênh tài liệu 365 siêu tập và xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay chát lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 4 Cô giáo vừa chấm dứt câu nói cuối cùng của tiết dạy thì vừa vặn tiếng chống báo hiệu giờ ra chơi vang lên rộn rã. Chúng em vui vẻ cất sách vở vào ngăn bàn, đứng dậy chào cô rồi reo mừng chạy ùa ra ngoài hàng hiên. Sân trường vắng vẻ và rộng rãi đột nhiên trở nên chật trội và nhộn nhịp hẳn lên, ồn ào, náo nhiệt. Ánh nắng dịu dịu của buổi sáng chan hòa khắp một khoảng sân. Một tốp bạn trẻ nhanh chân chiếm giữ bóng mát dưới tàn lá rộng rập của cây phượng vĩ. Các bạn đang chơi đá cầu truyền. Quả cầu được làm bằng mấy miếng nhựa màu hồng và túm lông vịt trắng thoát cứ bay qua bay lại thoăn thoát từ bên này sang bên kia. Bạn mặc áo thun xanh đá thật điều luyện. Khi nghiêng người quạt bằng chân trái, khi ngã người về phía trước và đưa chân phải ra đá móc quả cầu. Mấy bạn ngồi trên bệ xi măng chán gốc cây gieo hò ầm ĩ, có hai bạn đang tâng cầu một mình để luyện chân. Một tốp bạn gái tụ tập dưới bóng mát của cây bàng chơi nhảy dây. Sợi dây dài và to được tết công phu bằng các dây thun quay vun vút, mỗi lần đập xuống nền xi măng lại bật lên kêu đen đét. Hai bạn đang nhảy mặt hớn hở, mái tóc tung bay, gò má ửng hồng, đôi chân nhanh thoăn thoắt. Mấy bạn khác đứng ngoài, chân nhấp nhấp chuẩn bị vào cuộc. Dưới tán bằng phía bên kia, mấy bạn túm tụng chơi thảy đá. Các bạn chăm chú theo dõi đôi tay khéo léo của bạn đang tung hứng mấy viên đá xanh nho nhỏ. Nhiều bạn nữ chia thành từng tốp đi dạo trong sân, vẻ nhàn tản, tiếng trò chuyện dù gì nghe không rõ và thỉnh thoảng lại cười rộ lên, thú vị về một điều gì đó. Mấy bạn nam chơi trò đuổi bắt, lượn hết chỗ này qua chỗ khác, vừa thở vừa cười vừa hò hét. Nhiều bạn đứng ngay trong hàng hiên lớp mình, người học bài, người tranh luận về một bài tập khó nào đó, người lơ đãng nhìn ra sân. Phía căng tin, nhiều bạn đang xuống xít mua bánh mì, xôi, ổi, đó đây, mấy cô giáo đang đi lại, người bận rộn vì công việc nào đó, người thanh thản nhìn học sinh lớp mình đang chơi đùa. Bỗng một hồi trống vang lên, cũng rộn rã như lúc nãy. Các trò chơi nhanh chóng được dừng lại. Mấy bạn lớp dưới tiếu thích gọi nhau về lớp. Rồi mọi người trật tự vào lớp, trả lại sân trường sự yên ắng, tĩnh lặng. Mấy chú chim sẽ nãy giờ luồn tít vào các tán lá bằng hoặc phượng vĩ nay lại nhẹ nhàng nhảy nhót trên sân. 20 phút ra chơi thật ngắn ngủi nhưng đủ cho các bạn nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, vận động tay chân. Mọi người đều thấy dạ thoải vâng, mái khi bước vào giờ ra chơi kênh tài liệu 365 siêu tập và xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay chát lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 4 Như mọi hôm, sân trường vắng lặng và yên bình. Bởi các bạn học sinh đang miệt mài học tập trong lớp học, Khắp nơi, chỉ có ánh nắng, làn gió và mấy chú chim nhỏ líu lo. Bỗng, tiếng trống rõng rạc vang lên, tùng, tùng, tùng, báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Sau khi các thầy cô bước ra khỏi lớp, giờ giải lao chính thức bắt đầu. Từ các cửa lớp, học sinh nối đuôi nhau chạy ra sân trường. Ồn ào náo loạn như là một buổi họp chợ. Trên khuôn mặt ai cũng là nụ cười tê rạng rỡ. Có bạn cười đến tít hết cả mắt, Sân trường phút chốc trở nên chật trội vì có rất đông bạn nhỏ đang vui chơi. Chỉ một chốc sau, các bạn nhanh chóng tập hợp thành từng cụm, từng nhóm nhỏ. Mỗi nhóm đều có những trò chơi thú vị khác nhau. Nào là đá cầu, nhảy dây, đuổi bắt, rồi là đọc truyện, giải đố, kể chuyện, ai ai cũng hào hứng hết mình. Thường thì góc dưới bóng cây, có hàng ghế đá sẽ là địa điểm lý tưởng cho các bạn thích ngồi trò chuyện. Có bạn ngồi trên ghế đá, có bạn ngồi trên một chiếc lá bảng dưới sân, cùng tụng lại nghe nhau kể chuyện. Đến đoạn hồi hộp, thì cả nhóm im phăng phắc, nín thở nghe kể. Đến đoạn buồn cười, thì thi nhau cười phá lên, rồi lại cố che miệng, chặn tiếng cười đến đỏ cả mặt. Còn những góc sân rộng rãi ở giữa, thì chính là nơi cho các hoạt động thể thao diễn ra. Bạn chơi đá cầu, bạn chơi nhảy dây, bạn chơi đuổi bắt, tiếng chạy nhảy, tiếng hò hét ầm ĩ cả sân trường. Có bạn chạy vội quá, ngã cả ra sân, nhưng lại đứng dậy phủi phủi áo quần rồi lại chạy ùa vào chơi tiếp. Khi mọi người đang chơi vô cùng vui vẻ thì tiếng trống lại một lần nữa vang lên. Nhưng lần này là báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Thế là, tuy nuối tiếc nhưng các bạn nhỏ vẫn nhanh chóng kéo nhau trở lại lớp học. Trả lại sự bình yên, tĩnh lặng cho sân trường. Những giờ ra chơi tuy ngắn ngủi, nhưng thực sự là thời gian vô cùng tuyệt vời. Nó giúp chúng em được thư giãn, vui chơi với bạn bè, tiếp thêm năng lượng cho các giờ học tiếp theo. Tả quang cảnh sân trường giờ ra chơi kênh tài liệu 365 sưu tập và xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay chát lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 5 Tùng, tùng, tùng, tiếng trống vang lên rỗng rạc cắt ngang bầu yên tĩnh của ngôi trường, báo hiệu giờ ra chơi lại đến. Từ những cánh cửa lớp, những cô cậu học sinh ùa ra sân trường, như đàn bướm trắng đang xà vào vườn hoa nở rộ, khiến cho sân trường bỗng chốc trở nên chật trội. Mấy chú chim đang thủng thẳng đi trên sân trường vội vã bay lên cao, nấp sau chiếc lá bằng rồi nhìn về phía các bạn nhỏ. Khuôn mặt ai cũng ánh lên sự vui sướng, hạnh phúc. Trên cao, mặt trời chiếu những tia nắng vàng cam ấm áp và có phần nóng bức. Tuy nhiên nó chẳng đủ để ngăn lại sự nhiệt tình của những cô cậu bé. Bởi đã có những anh bàng, chị Phượng, dì Hoa Sữa, bác Xấu, dùng tán lá che bớt đi rồi. Sau một hồi xì xào, các bạn học sinh nhanh chóng chia thành các nhóm nhỏ với đủ thứ trò vui. Nào là chơi đá cầu, nhảy dây, rồi lại chơi đuổi bắt, chơi rồng rắn lên mây. Hoặc có những bạn, ngồi tụm lại dưới gốc cây trò chuyện khoái chí. Thỉnh thoảng những tiếng cười giòn tan, vô tư lại vang lên, khiến cho bầu không khí thêm vui vẻ, sôi động. Hòa cùng với đó, là tiếng chim ríu rít, tiếng lá cây xôn xao trong gió. Những cảnh lá rung rinh, tạo ra muôn vết vắt của ánh nắng trên mặt sân. Điều đó khiến em có cảm giác mình đang nhảy múa trên một chiếc kính vạn hoa. Mải vui chơi, thời gian trôi qua vùn vút lúc nào không hay, Bỗng chốc, trong sự ngỡ ngàng của các bạn nhỏ, tiếng trống quen thuộc lại vang lên, giúp các bạn trở về lớp học. Thế là giờ ra chơi trường giờ ra chơi kênh tài liệu 365 sưu tập và xin gửi tới bạn học sinh tham khảo. Dưới đây là một số bài văn mẫu hay chát lọc mời các bạn cùng nghe. Bài văn mẫu số 7 Sân trường vắng lặng, chỉ nghe tiếng chim hót trên cành cây cao và tiếng lá bằng rơi xào xạc khi tiếng trống trường giờ ra chơi vang lên tùng. Tùng. Tùng báo hiệu kết thúc một tiết học căng thẳng, cả lớp em nhôn nháo, chạy áo ra khỏi lớp như bầy ong vỡ tổ. Vào giờ ra chơi, sân trường trở nên ồn ào và náo động. Trường em có hai dãy nhà hai tầng và hai dãy nhà cấp 4. Tiếng trống ra chơi vừa dứt, bài dạy cô giáo chưa giảng xong nhưng các bạn học sinh đã nhôn nháo chạy ù ra khỏi sân trường, Khung cảnh đó khiến người ta liên tưởng đến bầy ong từng đàn, từng đàn từ trong chiếc tổ to đùng bay ra ồ ạt, có thể chúng đi vui chơi hoặc chúng đang đi tìm hoa hút mật. Trên sân trường, các bạn học sinh nam rượt đuổi nhanh chạy quanh sân, còn leo lên trên những thân cây cao lớn đùa nghịch nhau, hét hò ầm ĩ. Một số đám con trai thì rủ nhau ra ngoài sân cỏ rộng lớn của xã để đá bóng. Lúc vào lớp thì bạn nào cũng ướt đẫm mồ hôi và quần áo bẩn hết. Bọn con gái thì ngoan hiền hơn, chỉ ngồi tụm năm tụm bảy nói chuyện hoặc ngồi đọc truyện tranh. Bạn kia chưa đọc xong thì bạn khác đã chạy đến giật để đọc. Lớp em có nhiều nhóm con gái thích chơi trò nhảy dây, cái dây chun rất dài được buộc chắc chắn vào nhau đảm bảo không bị đứt. Từng người từng người một lần lượt nhảy từ bên này sang bên kia. Chơi đến lúc nào vào lớp mới chịu thôi. Có một số bạn chơi trò chơi truyền, ở trong cặp mang đi học có một bộ truyền gồm 10 que và một quả cá nắm vừa bàn tay để chơi. Các bạn nữ ngồi thành từng hàng và chơi rất đều đặn, quả cà cứ thể tung hứng rất khéo léo để không rơi xuống đất. Dưới những thân cây bàng, dễ bàng nhô lên xù xì như những con rắn nằm ngổn ngang trên mặt đất. Đó là nơi mà rất nhiều em học sinh lớp 3, 4 ngồi tết tóc cho nhau và ôn lại bài của tiết học sinh. Chốc chốc chúng em nghe những chú chim đang đậu ở trên cành cây cao và cất tiếng hót líu lo thật vui tai. Ngọn gió từ đâu kéo đến vi vu thổi bay những chiếc lá rơi xuống mặt đất. Vào giờ ra chơi, tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng chạy nhảy tung tăng và cả tiếng hét hò ầm ĩ vang vọng cả một góc sân. Đó là thời gian để các bạn học sinh giải lao, thư giãn tinh thần để bắt đầu một tiết học mới hiệu quả hơn. Chúng em rất thích giờ ra chơi, vì được chơi những trò chơi mà mình thích, đặc biệt không phải học bài. Giờ ra chơi nào sân trường chúng em cũng vui vẻ và náo động như thế này,